Hà Nội biến thành nhà tù lộ thiên để chiến đấu chống lại virus corona. Những hàng rào sắt, tre, kém gai và vỏ thùng bia được vội vã dựng lên trên đường phố Hà Nội để ngăn người dân đi lại và ngăn virus corona lây lan, khiến thủ đô Việt Nam giống như một nhà tù lộ thiên. Cảm giác giống như một trại giam vậy, bà Hồ Thị Anh, 72 tuổi sống gần đó, trong những rào chắn tạm bợ vây quanh trông giống như một chiến hào, tất cả các con đường vào nhà tôi bị đều bị phong tỏa. Bà con để thực phẩm trước hàng rào 3 ngày một lần, bà cho biết chưa khi nào như vậy, tính từ năm 1945 đến năm 1975, kể cả những giờ phút đen tối trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. 8 triệu cư dân đã được lệnh tự giam mình trong nhà từ cuối tháng 7, nhưng các hạn chế đi lại ngày càng thắt chặt khi làn sóng virus corona tuy vẫn còn tương đối xa thành phố, tàn phá khu vực phía Nam, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội nay được chia thành nhiều khu vực khiến việc đi lại trở nên rất khó khăn. Mục đích làm hàng rào, cô lập một khu vực ngay khi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 và phong tỏa các khu vực lân cận để chống dịch. Vùng chúng tôi là vùng xanh, không có virus, tôi trực để bảo đảm không có người ngoài nào vào đây. Chúng tôi không muốn bị mắc Covid ở nhà. Nguyễn Hà Vân, tình nguyện viên đứng gác trước con ngõ hẹp dẫn vào nhà mình cho biết. Bị trừng phạt vì chiến dịch tiêm chủng chậm chạp, Việt Nam dù được ca ngợi vào năm 2020 như một quốc gia kiểu mẫu trong phòng chống dịch với chính sách kiểm dịch, giám sát người nhiễm nghiêm ngặt, hiện đang gặp hiện đang gặp làn sóng phản ứng dữ dội Chính quyền đã nhận hơn 10.000 trường hợp tử vong kể từ cuối tháng 7 so với chỉ vài chục ca tử vong vào năm ngoái. Hàng nghìn binh sĩ và quân dự bị được điều động vào thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước, hiện đang là tâm bão và giống thành phố bị bao vây. Quân đội đã triển khai hàng nghìn binh sĩ và quân đội dự bị ở đó để cưỡng chế, thực hiện các hạn chế và phân phát các túi thực phẩm cho người dân đang sống ở trong nhà hệ thống y tế của 9 triệu dân đang chịu nhiều áp lực. Ca trực của tôi là từ 7 giờ sáng đến nửa đêm, có khi suốt cả đêm, Trương Văn Anh, bác sĩ tại một bệnh viện giả chiến với hơn 2.000 giường bệnh, đã ngủ ở đó hơn một tháng, kể từ giữa tháng 8. Từ thời điểm đó, 17.000 nhân viên chăm sóc từ các tỉnh khác đã được điều động đến để tiếp viện. Hơn một nửa trong số 98 triệu người Việt Nam hiện đang bị hạn chế đi lại ít ai dám công khai chỉ trích chính sách độc đảng vì sợ bị trả thù. Quốc gia này đang triển khai chiến dịch tiêm chủng rất chậm chạp, chỉ 17% dân số được tiêm một liều vaccine, 2.6% được tiêm chủng đủ liều chế độ Cộng sản phải vật lộn để kiếm tiền và kêu gọi sự đóng góp của dân chúng. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã cung cấp vài triệu liều và các thỏa thuận thương mại đã ký kết với các hãng dược phẩm Pfizer và Moderna của Hoa Kỳ, AstraZeneca của Thụy Điển và Anh và Sinovac của Trung Quốc. Mục tiêu ít nhất phải đạt được tỷ lệ 70% dân số được tiêm một liều vaccine vào tháng 4 năm 2022. Doanh nghiệp EU kêu gọi Thủ tướng Việt Nam tìm ra lộ trình thoát phong tỏa. Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam Eurocharm kêu gọi Thủ tướng Việt Nam sớm thay đổi các hạn chế COVID-19 để doanh nghiệp châu Âu có thể kinh doanh bình thường. Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã có cuộc họp với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều tối ngày 9 tháng 9. Sau cuộc gặp, Chủ tịch Eurocharm Airlines Kenny phát biểu trong thông cáo – không có gì che giấu rằng đợt bùng phát thứ tư này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh. Chỉ số môi trường kinh doanh Eurocharm hiện đang ghi nhận tâm lý thấp nhất trong hơn một thập niên. Nếu tình trạng phong tỏa, giãn cách xã hội và hạn chế đi lại tiếp tục kéo dài hơn nữa, các dự án đầu tư mới có thể gặp rủi ro và các công ty có thể cân nhắc chuyển địa điểm khác trong khu vực. Theo báo chí Việt Nam, Eurocharm thông báo 18% doanh nghiệp EU tại Việt Nam đã chuyển đơn hàng sang nước khác, 16% đang được cân nhắc nhưng chưa doanh nghiệp châu Âu nào rời Việt Nam. Ông Eli Kenny nói trong thông cáo, những gì các thành viên của chúng tôi cần bây giờ là một lộ trình rõ ràng thoát khỏi các biện pháp hiện tại, một lộ trình giải quyết các rào cản đối với hoạt động thương mại và cung cấp một con đường có thể dự đoán được để lên kế hoạch mở lại hoạt động kinh doanh. Một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay là cần có một hộ chiếu tiêm chủng điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tự do cho những người được tiêm chủng trong và ngoài nước. Đặc biệt, chúng tôi kêu gọi chính phủ tạo ra một quy trình nhanh chóng cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài, các chuyên gia và gia đình của họ quay trở lại Việt Nam, thủ tục hiện tại vừa tốn thời gian vừa nặng nề, nó cũng thể hiện một rào cản đáng kể đối với các hoạt động thương mại và đầu tư, vốn là yếu tố cần thiết để đạt được tăng trưởng kinh tế sau đại dịch. Các doanh nghiệp EU tại Việt Nam cũng đề nghị chính phủ sửa mô hình ba tại chỗ, một cung đường, hai điểm đến, đang khiến hầu hết doanh nghiệp gặp khó khăn. Ông Eli Kenny nói – Chính sách ba tại chỗ hiện tại cần được điều chỉnh. Tuy nguyên tắc này là đúng đắn, nó đặt một gánh nặng rất lớn lên cả các công ty và người lao động của họ trong thực tế cũng cần nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai tiêm chủng ưu tiên những đối tượng có nguy cơ cao nhất để cho phép mở cửa dần dần các thành phố và tỉnh để các hoạt động thương mại có thể trở lại. Các quy định nhất quán tập trung nhằm giảm bớt sự nhầm lẫn cho các công ty và bảo đảm hàng hóa lưu thông thông suốt, cùng với việc hợp lý hóa và đơn giản hóa các yêu cầu hải quan. Theo báo chí Việt Nam tại buổi gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe với tinh thần cầu thị, trách nhiệm cao các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp EU và sẵn sàng đáp ứng trong điều kiện cho phép. Cũng tại buổi họp,